sao tại sao chúng ta phải sao ạ à? phải tự do về tài chính các anh chị có mong muốn tự do về tài chính không ạ à? có lẽ là mọi người đa phần ai cũng mong muốn được tự do nhưng mà chúng ta cần phải biết cái lý do đằng sau nó là gì khi mà chúng ta được tự do rồi các anh chị ạ à, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn có nhiều điều kiện hơn để chăm lo cho gia đình của mình các anh chị có đồng ý về điều đó mà có tiền chúng ta sẽ cho con học ở những nơi tốt nhất tại sao mà người giàu người ta cho con đi học ở đâu ạ à, các anh chị đi du học hoặc là học các cái trường quốc tế cấp 1, cấp 2, cấp 3 tại vì ở ờ, đó có những người thầy giỏi nhất có những cơ sở hạ tầng vật chất kiến thức tốt nhất và điều đó chỉ có thể xảy ra khi các anh chị có đầy đủ tiềm lực về tài chính cái thứ hai các anh chị có thể chăm lo được cho ba mẹ của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn nha các anh chị rồi thứ hai là chúng ta khi mà chúng ta có tài chính tốt đó, chúng ta sẽ đón nhận những cơ hội kiên có một đứa bạn á, nó cứ ra rỉ rải với kiên á, nó nói mày ơi ngày xưa tao ở khu bà rìa này á, cái đất ở dưới ờ, long hải nè hoặc đất ở vùng đất đỏ nè à, long điền nè tao biết trước là nó sẽ tăng giá và thực sự ra là chỉ trong vòng vài năm thôi nó tăng lên gấp 10 lần gấp chục lần tao biết lỡ mày thì thật sự cái tao mà có tiền là tao đã thành đại gia giàu rồi nhưng các anh chị có biết không à biết thì ai cũng biết nhưng mà làm sao hả anh chị nó giống như chơi bài ngựa vậy và để mà có thể đầu tư được thì chúng ta cần phải có tiền chúng ta phải có đủ nguồn lực chúng ta phải tích góp đủ một số tiền nào đó và khi cơ hội nó tới thì chúng ta làm sao ạ à? xuống tiền và chúng ta mua cái cơ hội đó do đó chúng ta chỉ khi nào dư dả chúng ta có tiền tích lũy thì chúng ta mới thể đón nhận những cái cơ hội tốt và ngày hôm qua Kim đã chia sẻ cho anh chị một cái bí quyết về tiền bạc đó là gì các anh chị tiền nó chỉ đến với người có nhiều tiền mà thôi các anh chị có đồng ý không ạ à? những cái cơ hội thơm ngon bổ rẻ những cái dự án đất tốt xin lời cao nó đều đến từ được được những cái người có nhiều tiền mua tại vì chỉ có họ mới đủ nguồn lực về hàng trăm tỷ hàng chục tỷ hàng nghìn tỷ mới mua được cái dự án đó rồi cái thứ ba là khi mà chúng ta dư dạ tự do về tài chính rồi thì chúng ta sẽ dự phòng được những cái bất chắc ví dụ như là những cái về tai nạn hoặc là về bệnh tật nó đến bất ngờ đối với chúng ta với con của chúng ta tới gia đình hoặc là ba mẹ của chúng ta và nếu điều gì xảy ra nếu như trong người chúng ta không có tiền mà bắt buộc phải cấp cứu người nhà chúng ta phải đi cấp cứu thì lúc này các anh chị à, cái cảm giác cực kỳ khó chịu luôn các anh chị à. đi vào đó thì bắt đầu y tá nói là bây giờ phải đóng trước mười hai chục triệu hai chục triệu để làm cọc trước rồi người ta mới khám chữa bệnh mà trong đó người mình không có hai chục triệu thì cái cảm xúc đó cực kỳ khó chịu luôn các anh chị có đồng ý với Kiên về điều đó không mà rồi thứ tư là khi mà chúng ta được tự do về tài chính rồi thì chúng ta có thể giải phóng mình ra khỏi những cái áp lực về tài chính hàng ngày chúng ta phải đau đầu vì cái gì ạ à? tiền nợ nè tiền nhà nè tiền xe nè tiền trả góp uh, điện thoại nè tiền trả góp xe nè hàng loạt các chi phí và nếu như điều gì xảy ra nếu như tháng đó chúng ta không có tiền covid xảy ra thì thực sự ra cái áp lực nó sẽ rất là kinh khủng luôn thứ năm đó là đạt được sự tự do tự do không phải là giàu có nha các anh chị các anh chị đừng nghĩ là tự do về tài chính là giàu có giàu có dư giả nó ở một cái mức level cao hơn còn tự do nó cơ bản là chúng ta có quyền ra quyết định chúng ta thích làm việc gì thì chúng ta làm hoặc là những công việc mà chúng ta không thích như là trước đây sếp bắt mình phải làm những công việc ABC này chúng ta phải đi tiếp khách chúng ta phải làm tăng ca làm những công việc phải đi công tác xa nhưng bây giờ khi chúng ta tự do về tài chính rồi chúng ta không cần phải đi làm chúng ta ở nhà chúng ta làm công việc chúng ta thích đó là sự lựa chọn của sự tự do tự do nó không hẳn là là sự giàu có mà tự do cơ bản là chúng ta được quyền chọn làm cái công việc gì mà chúng ta thích thời điểm nào mà chúng ta thích tại cái nơi nào mà thích mà chúng ta thích với những người nào mà chúng ta mong muốn thì đó là sự tự do thứ sáu là cái gì thứ sáu khi chúng ta có tiền bạc có được sự tự do về tài chính chúng ta có thể theo đuổi những cái phong cách sống mà chúng ta làm sao ạ à? yêu thích và mong muốn chúng ta muốn gì ạ à? ví dụ như là tôi muốn rất thích cái uh, câu cá đi nhưng mà để chơi cái bộ môn câu cá đó tôi phải được tự do về thời gian ví dụ như vậy hoặc là tôi thích đi du lịch tôi thích đi shopping thì cái phong cách sống đó bắt buộc chúng ta phải sao ạ à? phải giải quyết triệt để cái vấn đề về tài chính tài chính nó giống như mà cuộc chơi và chúng ta bất kỳ ai cũng đều phải hoàn thành tốt nghiệp cái vấn đề về tài chính rồi sau đó chúng ta có thể có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình hướng đến sự hạnh phúc về gia đình hướng đến sự nghiệp hướng đến những cái đam mê sứ mệnh của mình hoặc là theo đuổi con đường về tâm linh nhưng trước khi đi theo những cái con đường mà chúng ta khao khát và mong muốn đó thì trước tiên là chúng ta phải được tự do về tài chính đá chúng ta phải giải quyết triệt để cái vấn đề về tiền bạc đó nha anh chị giải phóng mình ra khỏi vấn đề đó do đó cái sự tự do về tài chính nó cực kỳ là quan trọng rồi và đặc biệt trong mỗi chúng ta ai cũng có rất nhiều cái ước mơ Kiên đã lên được một cái danh sách 101 cái ước mơ để chúng ta hoàn thành và các anh chị biết đó 90% những ước mơ của chúng ta đều có thể mua được bằng tiền đó là một tin vui nhưng mà nó cũng có thể là một tin buồn các anh chị có đồng ý với Kiên không ạ à? ví dụ như ước mơ cho con đi học du học ước mơ cho ba mẹ có một cuộc sống tốt đẹp ước mơ để đi du lịch ước mơ được đi ra nước ngoài học các cái diễn giả hoặc là những người thầy cao cấp hoặc ước mơ có một căn nhà đẹp có một chiếc xe đẹp thì tất cả những vấn đề đó chúng ta phải sao phải tự do về tài chính đã các anh chị có đồng ý với Kiên về điều đó không ạ nếu như các anh chị đồng ý thì sao ạ thì comment xuống bên dưới là đồng ý